Xin chào anh em Thì hôm nay bên công ty cờ bạc bịp nhà tôi giới thiệu với anh em cái máy phân âm đa năng Một trong những cái đồ chơi Tết năm 2020 mới nhất, đẳng cấp nhất vừa mới về tôi giới thiệu với anh em Nhà tôi nhập cũng số lượng có hạn thôi anh em nhé, chỉ có 40 chiếc Duy nhất cho anh em bán cái đồ Tết này, cái hàng này đồ đẳng cấp nhất Tôi khẳng định cái đồ này không luồn bát, không luồn đĩa, không luồn quân vị Đến cái năm 2020 này rồi tôi thề với anh em luôn là một điều xanh chín này là anh em đi chơi luồn bát luồn đĩa luồn quân vị cực kỳ khó khăn và cực kỳ rủi ro và nguy hiểm anh em nhá đầu tiên là giá thành mua thì cao thứ hai là rủi ro là dẫn đến va chạm ăn được tiền đôi khi em va chạm rất là vất vả anh em nhá cái máy phân âm đa năng này nó hoạt động theo bốn cái nguyên lý sau đây đầu tiên là nó sẽ thu âm thanh sau đó nó phân tích cái âm thanh và tiếp theo là nó ghi nhớ âm thanh và cuối cùng nó trả nhịp rung về cái máy này với công thức bảng vị rung một đánh nẻ rung hai đánh chát nó trả trực tiếp về cái cái phím đỏ anh em này kết quả về đây luôn anh em nhá thế anh em hiểu giúp tôi một điều cái đồ đồ mới nhiều anh em còn bỡ ngỡ còn chưa hiểu rõ về đồ thì cái máy nào đi theo nguyên lý hoạt động ví dụ anh em đi chơi con bạc già người ta chơi 10 15 năm rồi người ta nghe cái cầm người cầm cái người ta chỉ cần ví dụ tiếng vừa rồi là sấp đôi người ta khi cái người ta sóc xong người ta đặt xuống người ta nghe cái âm thanh là người ta biết tiếng sau à khoảng 80 phần trăm mà nó về cái gì thì người ta đi chơi luôn luôn người ta chiến thắng đó là con bạc giả anh em nha nhưng mình là người mới chơi mới vào đồ thì để ăn được tiền mà để chơi rất là ok thì mình có máy móc hỗ trợ máy nó hoạt động theo đúng cái nguyên lý đấy anh em nha thành ra nó phân tích âm thanh nó ghi âm thanh này cái âm thanh này âm thanh tiếng sóc đĩa anh em phải như ý là âm thanh là âm thanh câm anh em nha nó không như cái giọng nói của anh em nên anh em hoàn toàn yên tâm là không bao giờ sợ lẫn cái tạp âm của anh em khi người ta đánh người ta nói ổn điệu nó có thu âm và nó có lẫn tạp chất tạp âm không anh em nhá nên anh em hoàn toàn yên tâm anh em này đấy thì khi anh em đi chơi ạ anh em bật nút tô lúc mùa này lên sau anh em chuyển sang phím số 3 này là ok anh em nhá thì mình vào chơi cứ 3 mét hất về anh em nhá đấy cứ từ một mét từ 3 mét trở về này 20 phân 40 phân 1 mét 2 mét 3 mét là báo rất chuẩn chỉ thì mình vào người ta sòng sướng người ta đang chơi thì mình mất đi 5 6 tiếng mình người ta sóc để mình cho máy nó thu âm lại và nó ghi nhớ phân tích và sẽ trả kết quả cho anh em. Anh em thấy đúng một hai tay thì anh em cứ thế triển khai anh em nhá. Đấy thì bây giờ tôi khẳng định là bát đĩa quân vị là xanh chín này. Anh em nên là tôi cứ, cứ thử hàng thoải mái anh em nhá. Đấy, bát đĩa thì của ai được cái đồ này không luồn bát luồn đĩa năm nay rồi là cái năm đột phá công nghệ nhất thì tôi khẳng định cái hàng này đồ trực tiếp rất là ok anh em này Đấy, đĩa đĩa soi xuyên này quân vị thì tôi làm video tôi cắt sẵn quân vị ra của cái máy này nó phân âm nó phân âm được tất cả loại vị villa thăng long quân đóm quân trắng, quân bài quân thuốc lê anh em hoàn toàn yên tâm anh em nhá không phải suy nghĩ điều gì luôn đây vị soi xuyên này cái hàng cái quân vị thử lắc châm thoải mái đây vị thì cái loại vị đóm tôi cắt theo cái bao đóm bình thường thôi anh em nhá đây đĩa thì đĩa nào cũng được này bát cũng vậy thôi nên anh em tôi để tôi khẳng định một điều là cái đồ này là đồ xanh chín tôi không dàn dựng video anh em nhá em hoàn toàn yên tâm giúp tôi nhà tôi đại lý lớn giá cả thì rất là phải chăng cho anh em trong clip khuôn khổ thời gian cái khung hình nó nhỏ tôi chỉ bày đôi ba cái thế để cho anh em biết là nhìn vào là biết là cái đồ này như thế nào và tôi sẽ đi vào thực tế em này máy tôi đã khởi động tôi đã bật đây tôi sóc thực tế cho anh em vài ba tiếng bạc anh em này cái hàng này ai cầm cái ai sóc cái được em ngụy trang ống chân ống đồng đúc tôi quần tùy áo là tùy anh em nha thì mình mất khoảng mấy tiếng bạc để cho máy nó thu lại cái âm thanh này sắp đôi này xong nó phân tích phân tích xong nó ghi nhớ ghi nhớ xong nó sẽ trả kết quả về máy trực tiếp máy cho anh em mà bát này vẫn sắp đôi này anh em sóc mạnh sóc nhẹ là không quan trọng anh em nhá khi sóc nó sẽ tạo ra âm vang ba đen này đấy thì đó là cái âm cân cái âm của cái tín hiệu sóc đĩa nó khác anh em nhá quân nó đập vào nhau nó rơi nó khác nhau anh em này ba đen ba trắng có sắp đôi có anh em nhá tìm cuối cho anh em này tứ tử luôn anh em này ba trắng có ba đen có sấp đôi có tứ tử có mặt vị đã đủ anh em này thì bạn đi vào thực tế luôn cho anh em mình sóc thực tế luôn cho anh em này máy nó đã ghi nhớ lại nó phân tích và nó thu âm rồi bây giờ sẽ trả kết quả cho anh em từ cái tiếng tiếp theo anh em này thì bây giờ tôi làm clip để trực tiếp vào đây dung thì anh em thể chỉnh mạnh nhẹ tùy anh em anh em nhá tôi sóc này cái hàng này ai cầm cái được sóc xong đặt xuống này một này anh em hiểu không đèn nháy hai lần ở cái đèn số 5 hai dung hai dung bạc trắng này anh em nhá tứ tử đen nhá đồ chuẩn đen luôn cái hàng nó không đánh được cái bảng vị anh em nhá chỉ đánh được chẵn lẻ thôi tứ tử vẫn là chẵn anh em nhá một nháy đen này một bạc lẻ hai này hai là chắn anh em cứ để cho nó rung hết nó phân tích hết nó sẽ trả kết quả cho anh em thì em cứ thế anh em đánh thôi em cứ đi theo nguyên lý hoạt động thôi chắn này vẫn tứ tử đen này đồ chuẩn đét anh em nhá nên em hoàn toàn yên tâm về cái đồ này đây là cái đồ đẳng cấp nhất của năm 2020 một này lẻ này thì anh em đi giúp tôi trên thị trường với hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng rất nhiều nhà tôi đã có 15 năm kinh nghiệm trong thế giới ngầm đồ dụng cụ cờ bịp nhà tôi đều cung cấp hết thì em gọi trực tiếp để nhân viên đón và tư vấn miễn phí tận tình giúp đỡ anh em em nha nhà tôi không bán đường bán chợ không bán quán cà phê một này bạc chẵn này đánh nhanh thôi đấy anh em thấy không gần như là không có sai tôi khẳng định luôn cái đồ là đồ mới lên anh em còn bỡ ngỡ còn xa lạ anh em gọi điện tôi tư vấn bạc lẻ anh em thấy không chuẩn đét này tiếng cuối anh em nhá em lên tôi cứ thử hàng thoải mái thử thoải mái luôn nhân viên đón và thử thoải mái nhà tôi bán hàng là đại lý nên giá cả rất là phải chăng bạc chắn này cứ thử anh em nhá cái máy phân âm đa năng là một trong những đồ chơi tết của năm 2020 cực kỳ chính xác hiệu quả và giá cả phải chăng em quan tâm em gọi 0984 31 ngoài ra tôi cung cấp tất cả dụng cụ cờ bạc bịp sóc đĩa bịp bài lá bịp bầu cua bịp tài xỉu bịp anh em nhá đồ là đồ mới đẳng cấp anh em nên thử hàng đi trực tiếp bến xe mỹ đình bến xe ra ba nội bến xe đông sài gòn gần đâu qua đó lên thử hàng thực tế anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca xem hàng thử hàng kiểm tra hàng đúng hàng thanh toán cái đồ là đồ mới sắp đến cái tết năm 2020 rồi anh em tranh thủ mua hàng nhá chỉ còn có 24 25 ngày nữa là tết rồi anh em ạ thì em gọi trực tiếp để mua hàng để có cái tết ấm lo nhất vui vẻ nhất anh em nha nhà tôi bán hàng là đổi mới một tháng kể từ ngày mua hàng có trách nhiệm cho anh em và bảo hành miễn phí một năm nên em hoàn toàn yên tâm số lượng nhà tôi rất là lớn đồ đạc nó nhiều nên em không phải lo nghĩ điều gì cả lên là đổi mới hết có vấn đề gì anh em nha để mua hàng để anh em an toàn vào bờ kín đáo bảo mật đồ này đồ mới nhất rồi thì cảm ơn anh em xem video của tôi xin chào anh em thì hôm nay bên đại lý cờ bạc bịp nhà tôi giới thiệu với anh em bộ môn bài lá bịp anh em nhá thì nếu anh em đã là tín đồ của những bộ môn bài lá bịp không xa lạ gì cái cặp kính nhìn xuyên lá bài thì anh em biết rồi trong những các bộ môn chơi cờ bạc bịp sáu đĩa bịp bài lá bịp bầu cua bịp tài xỉu bịp thì tôi thật với anh em là bộ môn bài lá bịp là một trong những bộ môn là dễ bịp nhất tại vì sao thầy thợ rất nhiều trong cái đòn đánh bộ môn bài lá bịp thì người ta bảo rồi 52 lá bài này thì người ta những anh em biết thầy thợ người ta bịp các loại đòn em nhá thì khi mình không có tay nghề thì mình làm như thế nào tay mình vụng tay mình to thì mình làm thế nào để mình vẫn chơi giành chiến thắng khi mình đam mê bộ môn bài lá bịp thì hôm nay bên ờ, đại lý nhà tôi giới thiệu em bộ môn là cặp len mắt và ờ, cặp kính nhìn xuyên lá bài thì cái tên gọi của nó là anh em đã hiểu cái cách sử dụng và cái hiệu quả ra làm sao là anh em đeo cái cặp len mắt để đeo cái cặp kính vào là anh em nhìn xuyên tất cả các bộ môn bài lá biệt của Việt Nam đấy tất cả các loại mẫu bài lá anh em nhá tất cả loại mẫu bài trên Việt Nam trên thị trường là có cái loại bài là vùng miền nào bài nào là cái cặp kính nhìn xuyên lá bài này nhìn xuyên được hết anh em nhá thế để thực tế nhất thì tôi sẽ đeo cái kính thử và camera để anh em nhìn khi anh em đeo kính thật tôi khẳng định em này nhìn con led rất là nhiều anh em nhá đây là một cỡ bài tôi đã qua xử lý em này cái bài này em đeo là anh em thì nhìn xuyên được quả lá bài và anh em nhìn đọc được cả chất anh em nhá đây là con át này anh em này anh em nhìn chữ a to đùng này át đây đọc của át rô này có chất cơ đây này anh em át rô này nhìn rất là nét luôn anh em nhá đấy đây. đây là con chín này con chín nó để cái móc chìa khóa để phân biệt với con 6 đây là đây là con chín bích này anh em này chuẩn đét luôn này đấy đọc chuẩn không sai đi đây con di di đọc được cả chất anh em này đấy dưới này đây đấy con còn di tép này anh em thấy không chuẩn đét đẹp luôn không thể sai được đây nó là con hai nó là con hai bích anh em nhá ấy thì nó là đánh như đánh bài ngửa các cụ dân gian ông cha ta nói rồi biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng anh em này đây nó là con tám rô này đây con tám nha đây con chất nó có cái vạch đây là con tám rô này anh em này không thể sai được này ở đây nó là cái con chín này là chín tép này anh em à, con 6 tép này anh em này đây con 6 này anh em này không thể sai được đây là con quy em nhìn ra đấy dù ngược dù xuôi đây nó vẫn là con quy bích đấy thì mình bảo rồi không thể sợ thua tha được đánh như đánh bài ngửa đánh bài ngửa thì anh em làm sao thua được kể chứ bộ môn bài lá thì đây con ba nha nhìn ngược nhìn xuôi đâu đây đâu đều là con ba cơ anh em nhá chuẩn đét đẹp luôn à, đây vẫn là con ba này anh em thấy không đây nó là cái con ba bích anh em thấy không không thể sai được đây là hai cơ này đấy bảy cơ này anh em nhá đây là con quy quy tép này anh em thấy không không thể thua tha được đấy thì tại sao có thể nhìn được xuyên bài nó như thế anh em biết là nó chuẩn chỉ đẳng cấp ra làm sao thì anh em nhìn cái này đây là cái bài 2k rất phổ biến ở Việt Nam anh em nhá thì cái cặp kính này nhìn xuyên tất cả bài lá của Việt bài bộ tất cả loại bài này bài dòng vàng này dòng đỏ này kim cương đỏ này kim cương xanh này đấy hay bài double ca này hay bài táo bài ớt đều nhìn xuyên được hết thì cái bài này là nhà anh em đi này bài phải là bài nhà tôi anh em nhá thì em đi nhá bài này là bài hoàn toàn bình thường nhà tôi mua của tạp hóa về xử lý qua cái cặp kính này ạ thì nó nhìn nó nhìn xuyên như đánh bài ngửa biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nhìn như sáng như đêm trăng rằm thì bây giờ tất cả các bộ môn bài lá Việt Nam ở miền Bắc anh em chơi ba cây chơi sâm chơi phẩm chơi liêng chơi tiến đến miền Bắc hay là miền Nam thì tiến đến miền Nam này binh sập sám binh Ấn Độ ngầu hầm năm lá thì đều nhìn được xuyên hết anh em hiểu một điều rằng em nhìn được xuyên hết thì cái mụ, chơi bộ môn bài gì anh em cũng giành cái phần lợi rất là cao cái tỷ lệ chiến thắng của anh em lên đến chín mươi chín năm phần trăm và anh em không phải học tay nghề thầy thợ đi học tay nghề cho nó mỏi chân mỏi tay ra anh em nhá mình sắm một cái bộ kính áp tròng này em nhìn xuyên được hết các loại bài luôn thì em như thế này kính trên thị trường họ thì nhà tôi tất cả các loại mẫu kính anh em nhá trên màn hình em đây là cái mẫu kính mỹ một trong mẫu kính là, là đẳng cấp nhất anh em này và mẫu kính là nhìn led nhất thì anh em nếu đào tín đồ bộ vài lá bịp không xa lạ gì kính áp tròng thì kính á nó có rất nhiều loại kính em nha cái thời trước thì có những kính của nó nhìn nó còn mờ nhưng cái thể điểm của năm nay nó là cái kính gọi là kính 3D thì 3D tại sao là kính 3D thứ nhất là nó tối ưu rất là nhiều đầu tiên là kính mỏng hơn này thứ hai là nhìn nét hơn sáng hơn này thứ ba là đeo không nhức mắt không đau mắt đặc biệt là đặc biệt nha anh em nha là không độc hại anh em đeo vào êm rất là êm ái con gái nhiều như chị em phụ nữ đeo cái cặp len mắt là để đeo thời trang em nhá thế em đi này cái cặp kính này rất là nhỏ gọn này giá thành tôi đặc biệt là nhà tôi đại lý lớn giá thành của cặp kính rất là rẻ thôi anh em ba vùng miền bắc trung nam tất cả các lứa tuổi đều mua được vì cái giá thành nó chỉ một hai triệu rất là nhỏ anh em nhá đấy đấy rất là đơn giản thôi thế em đi nhá để tôi nhìn cho quay gần cho anh em này mới một cái lọ này một cái len mắt này anh em đeo một len anh em có thể nhìn được xuyên mắt anh em à, nhìn xuyên bài này nha ví dụ hai anh em đi chơi mà ít tiền chung vào mỗi anh em vài ba trăm chung vào mỗi anh em đeo một mắt nhìn cũng rất là led đấy thì em thích em chơi mỗi người một đôi một bộ cái kính này ạ thì em nhìn thì nó có cái màu tím này như anh em nhìn thế này khi đeo vào con người mắt nó ăn đúng khớp với cái mắt của anh em luôn người ngồi đối diện không phát hiện ra ánh sáng ánh sáng dạng quan phản chiếu ánh sáng ban đêm cũng không thể nhìn ra mắt em là có gì nếu người ta nhìn thấy có vấn đề gì là tôi kỷ niệm anh em luôn cái bộ này anh em nhá thì anh em mua cặp kính nhà tôi tôi khẳng định luôn này tôi tặng anh em một cây bài 10 cỡ anh em này để anh em có cái bộ đồ chơi chuẩn chỉ vào cái mùa mùa đông này giá rét này thì cái cặp kính này ạ nhà tôi là đầy đủ hết cả một bộ anh em này đấy thì đây tôi vừa tháo kính này ra này một bộ cặp kính này có cả hộp gỗ rất là cẩn thận cho anh em này đây anh em nhìn này đấy, một cái lọ này là cái lọ nước cất nước suối thì anh em đi chơi ạ thì không phải lo nghĩ điều gì anh em nhá cái cặp kính này ạ nó sẽ có một cái khi em đi chơi anh em bỏ cái à, len mắt này vào đây được này đây là cái sơ cua để cho mắt kính sơ cua anh em cho len mắt vào đây đấy anh em cho nước suối vào đấy thì nó đi kèm với nó là một có một cái gắp này đấy, rất là dễ dùng ơi thì tôi hướng dẫn cách em sử dụng cái này nhiều anh em muốn bỡ ngỡ này anh em không biết anh em lên mà vào kênh của tôi hoặc là lên mạng anh em search là cách đeo kính áp tròng nó rất đơn giản nó không có gì nó nó phức tạp cả anh em ở đây này đậy cái nắp rất là kỹ cẩn thận này đấy thì cái hàng này chơi anh em ạ nhìn xuyên lá bài các bộ môn bài lá nhìn xuyên thì để nhìn đã là nhìn xuyên rồi làm sao anh em thua được ví dụ anh em đánh phẩm mà anh em biết bài làng nó đang chờ con quy hay con ca thì, thì, thì còn nâu tôi mới cho ông ăn hay anh em đánh liêng mà tôi biết ông quy ca át mà tôi lại cầm năm sáu bảy tôi bỏ luôn anh em nhá đấy để anh em hiểu rằng là chơi môn gì nó phù hợp hay đánh ba cây tôi biết bài ông thấp phát là tôi gà làng cho anh em là thêm trăm hai trăm này anh em này đeo cái kính này rất đơn giản thôi đây anh em nhìn này siêu mỏng nó là dạng 3D rồi anh em nhá tôi luôn này hàng tôi bán ra là đổi mới cho anh em cái hàng này là một tháng bảy miễn phí một năm anh em quay tôi quay gần em này siêu mỏng anh em này đấy để anh em biết là nó đẳng cấp như nào đấy em nhìn không siêu mỏng cánh luôn rất là chuẩn chỉ ăn khớp đúng mắt người anh em luôn Mời anh em nhá đây anh em khi cách đeo rất đơn giản anh em chỉ cầm đúng cho đầu ngón tay như này anh em đứng trước kính trước gương anh em dương mắt ra anh em lấy lấy cái tay trái anh em đây là cho tay trái anh em dương lấy mắt dương mắt tay phải ra anh em đặt đúng vào mắt theo hướng thẳng đứng là tự nó ăn đúng vào mắt anh em luôn tự nó bắt anh em nhá rất đơn giản luôn anh em đeo chỉ mất một phút thôi đấy thì khi em đến nhà tôi ạ thì là được thử hàng thoải mái em nhá tôi sẽ đeo nhân viên tôi sẽ đeo trực tiếp cho anh em còn anh em ở xa tôi gửi hàng thử hàng xem hàng đúng hàng chơi ok thanh toán đấy thì cái giá thành nó rất là mềm thôi có một hai triệu nhỏ anh em nhá chứ không phải là cái số tiền lớn để anh em biết rằng là thì khi em đi chơi ạ thì mình nên sắm một cái đồ chơi để anh em có bộ đồ chơi chuẩn chỉ anh em nhá đấy và tôi uh, sẽ uh, chia cho anh em một vài ba cái ván bài để anh em biết là khi đeo kính là nó chuẩn như này anh em này đấy chia để anh em biết này không mà anh em sợ thua anh em nhá đánh môn gì cũng thế thôi đây khi anh em chia ra ví dụ anh em đánh liêng đúng không thì khi anh em khi anh em anh em chia ra anh em nhìn này chia ra này đây vừa chia vừa đọc là bài làng luôn này anh em biết là anh em chơi không anh em sợ thua đây anh em nhìn này đấy 5 này 3 này 8 này anh em thấy không đấy nó là nó là 7 nút này đấy mình chia này chia đến đâu anh em đọc thì đấy chia này bài người ta này hai này anh em này tôi chia gần này em này để em biết này hai này đấy 4 này 10 này đây là cái dấu cộng nó là con 10 nó là cái chữ thập này nó là con 10 này đấy anh em thấy không đây tôi không cần phải chia tôi chia phát tôi đọc luôn này đấy này đây này 10 này k này k này q này 9 này 2 này 6 này k này át này z này năm để anh em quay gần tôi quay gần hơn cho anh em nhé để em biết là anh em chia gần chia xa để thấp để cao đây nó là con uh, à, Atep này đấy đây nó là con uh, cơ này anh em biết này rất chuẩn này Kazu này em đọc chất đọc vị đánh phẩm mà đọc được cả chất anh em biết rồi không mà thua 10 này đấy, rất lét em nhá di này di nó có di cơ này em thấy không không vào sọ thua được để em hiểu rằng là nó đã là đẳng cấp này con bảy à, anh em nhìn nào ngược xuôi đều nhìn thấy hết con bảy cơ này đấy thì em quan tâm cái sản phẩm uh, kính áp tròng nhìn xuyên lá bài thì em alo trực tiếp 0984314498 thì em đi nhá tất cả các loại kính của các nước khác nhau Mỹ Nhật Hàn Quảng Châu Thái Lan là nhà tôi đều cung cấp hết để anh em có đồ chơi chuẩn thì các bộ bài là bài các loại mẫu bài Việt Nam tôi đều có hết nhà tôi ngoài ra cung cấp tất cả dụng cụ cả bạc bịp sóc đĩa bịp bài lá bịp bầu cua bịp tài xỉu bịp ba cơ sở chính bến xe Mỹ Đình bến xe Đà Hà Nội bến xe miền Đông Sài Gòn anh em gần đâu qua đó lên xem hàng thử hàng thực tế anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em để em xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng để thanh toán kính áp trong nhìn xuyên lá bài nhìn xuyên tất cả bộ môn bài lá Việt Nam để anh em đi chơi luôn luôn giành chiến thắng cảm ơn anh em xem video chào toàn thể anh em nay mình làm cái video để giới thiệu đến anh em cái dòng sản phẩm máy đánh bài thì đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn con máy đánh bài ờ, CVK 900 này CVK 700 này đấy VB6 VB8 iPhone A2 và iPhone X Smart Xbox K5 S7 đấy thì mình sẽ test từng con một thì bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ đi vào mình test luôn cái con đẳng cấp nhất định giờ CVK 900 các. đây con CVK 900 các bạn này đấy với thiết kế của chiếc iPhone X mới nhất 2020 luôn con này với con iPhone CVK 700 mà ra cùng ờ, cùng ờ, đợt với nhau nhưng con này con nào cao cấp hơn thì cái con này con ngoài tất cả các môn bài Việt Nam đều có thể chơi được như ba cây liêm sâm phẩm chắn ở ngoài Bắc trong Nam có chơi bài cào bình thập sám như độ gò hầm nam và biểu thì bây giờ mình sẽ đánh cho các bạn chúng mình ờ, sẽ đi qua từng mỗi một từng con một và mỗi mỗi một con chỉ đánh một hai ván cho nó dễ nhá đấy Thế đây mình đánh một ờ, bài cào đi bài cào miền Nam đi đấy. khi các bạn chơi thì bạn cái bạn đeo cái tai nghe siêu nhỏ nhá vòng tai bây giờ thì mình để nó ra ngoài đây mình đặt vào đây đấy, chơi thì đặt đây để trước này các bạn nhập cần những bộ bài mã vạch thì bài mã vạch thì bên mình có rất nhiều mẫu nhá đấy, mình không tiện trưng bày đây bài gì cũng có nước bờ k 2001 lại phổ thông này, này và bài đỏ này bài đô la vàng đô la trắng này bài nước ngoài này, bài nhựa này Đấy, rất là nhiều để mà anh em lựa chọn nhé đây là những bài cào này đang để ờ, sáu người chơi Đấy, máy báo ba Đấy, nhanh luôn lấy cái tay nghe này máy báo một này nhà một là 9 nút này đấy một bài cào này anh em này không thể sạc luôn đây anh em nhìn qua này đấy các bạn không thể sai máy đảm báo không sai được anh em có thể tăng giảm xuống người chơi rất đơn giản bấm vào đây này anh em bấm vào nút uh, âm lượng này là sẽ tăng số người chơi lên đấy, đấy mình tăng bảy tám tùy thì đây là cái tai nghe siêu nhỏ này anh em chơi em cho trong tai nó cho trong tai nhá thì ở cuối video mình sẽ ờ, các bạn mình sẽ về cái cửa hàng mình để thăm thoan cửa hàng nhá mình sẽ quay về cái cửa hàng của mình 6 5 4 đấy đây mình để bốn người chơi đi đấy, vứt cái báo này các bạn nhìn này bây giờ mình kinh nó sẽ báo khác ngay này đấy bốc đi nó khác luôn này máy báo hai này này máy bài cao này đấy bảy điểm này những cái hàng khác không thể qua cả hàng chuẩn xác 100 trăm luôn rồi tiếp theo mình sẽ đến con CVK 700 nhá mình sẽ đi từng con một CVK 700 xong rồi đến con giá rẻ VP6 nhá, xem tốc độ các bài của con giá rẻ nó khác cái con ờ, đẳng cấp là mấy không chắc chắn là khác rồi mình tắt cái này đi anh đây anh đang quay cái mình cái video